Ờ, chào mừng anh em đã quay trở lại kênh về Dung bóng đá cũng như là Dung soi keo nơi mà dũng có thể đưa ra những cái mã nhận định cũng như là những cái mã đầu tư chuẩn nhất để anh em có thể tham khảo và đầu tư. Thì vào ngày 12 tháng 5 sắp tới, chúng ta sẽ có hai cái giải đấu lớn được diễn ra, đó là cúp C2 và cúp C3 của châu Âu. Thì sẽ có trận đấu như là Juventus đối đầu với Sevilla, uh, Roma đối đầu với Leverkusen. Thì ở trong video ngày hôm nay, dũng sẽ nhận định cho anh em trận đấu đó là Juventus đối đầu với Sevilla. Thì như anh em có thể thấy là trận đấu này được diễn ra lúc 2 giờ sáng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 còn ờ, hiện tại thì anh em cùng mình xem qua những cái mã kèo nhà cái sẽ đưa ra cho cái trận đấu này. Thì hiện tại ở trên trang thì anh em có thể thấy là đội chủ nhà Juventus sẽ chấp đưa ra mức chấp lên tới là 0.75 cho phần sân của đội khách là Sevilla. Anh em ở trong trận đấu này bỏ một vào Juventus sẽ ăn được 1.06 và cũng đó là bỏ một vào Sevilla Sander 0.86 và anh em có thể thấy là ở cái kèo cực chấp toàn trận về tài xỉu thì đang được niêm yết ở mức là 2.25 anh em bỏ một vào kèo tài sẽ được 1.07 và cũng đó là bỏ một vào kèo xỉu sẽ được 0.83 như anh em thấy ở cái phần cực chấp hiệp 1 cũng như là tài xỉu hiệp 1 thì ở ờ, uh, cực chấp hiệp 1 sẽ niêm yết ở mức là Juventus chấp 0.25 và tài xỉu hiệp 1 được niêm yết ở mức là 0.75 và anh em thấy ở trên trang sẽ có một cái số kèo sớm như là kèo liên quan đến tỷ số là tỷ số chính xác tỷ số chính xác hiệp 1 hiệp 2 rồi à, cơ hội kép tổng số bàn thắng rồi tỷ số cách biệt thì một số cái mã à, kèo khác như là má kèo thẻ rồi má kèo phạt góc thì hai má kèo đó thì như em à, hay anh em mình nói là má kèo đó sẽ được nhà cái niêm yết từ vài tiếng đồng hồ trước khi trận đấu được diễn ra để anh em có thể tham gia vào đầu tư sau bởi vì hai cái má kèo đó thật sự rất là dễ đầu tư ở trong những cái môn bộ môn bóng đá này và cùng đó thì hiện tại anh em nào mà còn đang chơi qua thầu qua cò chưa có cho mình một cái trang chơi để có thể tự do tham gia đầu tư thì anh em có thể liên hệ cho Dũng qua tele a à, cổng Dũng soi kèo cũng như là số Zalo mà Dũng đang để hiện ở trên màn hình để Dũng có thể hướng dẫn anh em chơi trên trang như thế nào và đầu tư vào những cái mã kèo nào để có thể chắc ăn nhất và về bờ một cách nhanh nhất như em thấy ở trên trang hiện tại à, còn một số cái mã kèo khác như là dương tút chấp 0.5 dương tút chấp một à, trái hòa cũng như là kèo tài xỉu hai hòa và 2 trái rưỡi thì nếu ở trong trận đấu này anh em cảm thấy cái mã kèo xỉu 2.25 á tài xỉu 2.25 thì anh em ờ, muốn vô mã kèo xỉu mà cảm thấy nó thấp quá anh em có thể vô mã kèo là xỉu 2.5 mà trong trận lúc này anh em bỏ một vào xỉu 2.5 sẽ được 0.71 nhưng ở ngoài thông ngoài cò thì chắc chắn là sẽ không có những mã kèo này cho anh em có thể tham gia đầu tư cũng như ở trên trang cho anh em ăn là 0.83 nhưng ngoài thông ngoài cò nó sẽ cắt xuống chỉ cho anh em ăn từ 0.7 uh, ờ, đổ xuống mà thôi như vậy rất là thiệt thòi cho anh em khi mà anh em bỏ ra đủ nhưng mà nhận lại rất là ít chính vậy mình luôn khuyến khích anh em có cho mình một cái trang chơi riêng để có thể tự do tham gia đầu tư chứ không phải là phụ thuộc vào những cái thằng thầu thằng cò ở bên ngoài còn anh em uh, bây giờ quay lại cùng mình xem qua những cái thông tin liên quan đến trận đấu giữa thằng Dương đối đầu với thằng Sevlan này thì như anh em thấy hiện tại cái sơ đồ dự kiến mình đang có được ở đây lẽ là phần sân của Juventus sẽ sử dụng cho mình cái đội hình là 3511 khi hàng công cao nhất của cái đội hình Juventus sẽ gồm có là Vlahovic còn sau đó sẽ có là tiền vệ hộ công đó là Di Maria còn bên phía phần sân của Sevilla thì sẽ sử dụng cho mình đội hình là 4231 khi mà hàng công cao nhất của đội bóng này sẽ gồm có là Nasiri ở à, hàng tiền đạo cắm ở trong trận đấu này còn cái về cái mặt chấn thương như em thấy là phần sân của Juventus thì hiện tại sẽ có một cầu thủ đang bị chấn thương và không thể ra sân còn bên phía phần sân của Ju, uh, Sevilla thì sẽ có hai cầu thủ hiện tại đang bị chấn thương và không thể ra sân lần lượt như là Macau cùng với là uh, Jordan và theo sau đó là hai cầu thủ hiện tại đang bị nghi ngờ có thể ra sân vào cái hiệp 2 của trận đấu đó là Sulo cùng với là D'Angelo và anh em có thể thấy hiện tại ở nhà uh, một cái trang nó đang đánh giá cái mức chiến thắng của phần sân của Juventus ở trong trận đấu này lên tới là 68% trong khi ở bên kia chiến tuyến là đội khách là chỉ có 17% mà thôi thì anh em có thể xem qua cùng mình những cái trận đấu gần đây nhất của hai thằng này thi đấu ở trên uh, những cái đấu trường như là cái phần sân của Juventus thì anh em có thể thấy là phần sân đội chủ nhà chỉ có cho mình là 3 chiến thắng uh, 4 trận thua và cùng đó là 3 trận hòa thì anh em thấy là trong 10 trận đấu gần đây nhất đội chủ nhà uh, chỉ có cho mình là những cái trận thua thất bại uh, từ cách biệt một bàn trở lên Mặc dù trước đó ở trong ờ, khoảng 7 trận đấu trước đó thì Juventus chưa có cho mình những cái chiến thắng đậm đà hoặc là những trận thắng cách biệt nhưng mà ở dạo gần đây thì trong khoảng 3 trận đấu gần đây nhất thì đội bóng này đã có cho mình là hai chiến thắng và một trận hòa thì là một trận hòa trước Vona và sau đó là sẽ có hai trận chiến thắng 2-0 trước Atalanta và chiến thắng 2-1 trước Lexi và anh em thấy là ở cái đấu trường đợt ờ, đi á, thì ờ, của cúp C2 thì anh em thấy là sẽ có một trận hòa 1-1 trước Sporting và trước đó thì Juventus thắng với tỷ số là 1-0 còn ở những cái trận thua trước đây anh em thấy là thua với những đối thủ mạnh như là Inter Milan với tỷ số là 1-0 Napoli, Napoli cũng với là tỷ số 1-0 và cùng với đó là Lazio với tỷ số là 2-1 còn ở bên phía ở ờ, bên kia chính tuyến là phần sân của Sevilla thì như em thấy là đội khách đang thể hiện một uh, cái phong độ thi đấu khá là tốt khi mà trong khoảng 10 trận đấu gần đây nhất đội bóng này chỉ để thua có hai trận đấu mà thôi đó là thua trước hai đối thủ uh, là lần lượt như là Gilnam và cùng với đó là uh, Getafe với tỷ số là 2-0 thì hiện tại ở trên cái bảng xếp hạng của Sevilla thì Juventus đang đứng ở vị trí thứ hai với uh, cho mình là 66 điểm cho nên ở trong cái lượt đối đầu ở trên cái cúp C2 này thì Juventus hoàn toàn có thể tập trung vào cái đấu trường này để có thể thi đấu một cách tốt nhất và có thể giành được cái à, được đi tiếp vào cái vòng trong khi mà thi đấu với đối thủ của mình là Sevilla, một đối thủ hiện tại đang có một phong độ thi đấu rất là thăng hoa. Như anh em thấy là uh, Sevilla có những trận chiến thắng trước những cái đối thủ mạnh như là Girona, à, Athletic Club, uh, MU và cùng với đó là sẽ có là trận chiến thắng uh, 3-0 trước MU ở cái uh, lượt về của bạn uh, tứ kết cái lượt vừa rồi. Như anh em thấy cùng với đó là sẽ có một trận Ờ, chiến khác như là thi đấu với tỷ số là 1-0 trước Athletic Club. Thì anh em thấy những cái trận đấu gần đây của phần sân của Sevilla sẽ lần lượt có những chiến thắng như là 3-2 trước Evanzo, thua thua một trận trước Girona với tỷ số là 2-0 thì anh em cùng mình xem qua những cái trận đấu gần đây ừ. của hai cái thằng này thi đấu ờ, và nhà cái sẽ đưa ra những cái mã kèo nào cho những cái trận đấu này về cái việc mà Juventus thắng với tỷ số là 2-0 trước Atalanta thì trong trận đấu này thì Atalanta là đội chủ nhà đưa ra mức chấp là 0.25 và cùng với đó anh em thấy ở những cái thông số như là phạt góc thì trong trận đấu này sẽ gồm có là 10 phạt góc cùng với đó là ba thẻ vàng và anh em thấy mặc dù Phần sân của đội chủ nhà, Atalanta cầm bóng lên tới là 59% và có lên tới là 24 cú sút. Nhưng mà bên phía bên kia chiến tuyến là Juventus chỉ có 41% và có 10 cú sút mà thôi. Nhưng mà đã có lên tới là hai à, chiến thắng 2-0 vào phần sân của Atalanta ở trong cái trận đấu này. Còn về cái trận thắng trước đó trước Lexi thì anh em thấy ở trong trận đấu này thì Juventus thắng với tỷ số là 2-1 khi mà nhà cái đưa ra mức uh, chấp một trái hòa trong trận đấu này và anh em thấy ở trong trận đấu này thì Juventus cũng sử dụng cho mình cái đội hình là 3-5-1-1 còn anh em thấy những cái thông số như là phạt góc thì ở trong trận đấu này có lên tới là 13 phạt góc trong khi đó là có 4 thẻ vàng vậy thì anh em có thể thấy cái trận hòa trận hòa gần đây nhất của phần sân của Juventus là trận hòa trước Bongna với tỷ số là một hòa và Juventus đưa ra mức chấp là 0.25 và đã thua nửa cái kèo châu Á ở trong trận đấu này cùng với đó anh em thấy ở cái phút thứ 34 thì phần sân của Juventus đã sút uh, xịt pen và anh em thấy ở trong những cái thông số khác như là phạt góc thì sẽ gồm có là 9 phạt góc cùng với đó là hầu như những trận đấu gần đây là có 4 thẻ vàng vậy thì ở ờ, trước đó thì những cái trận đấu thua thì hầu như là thua những đối thủ mạnh như là Inter Napoli rồi uh, uh, Sporting này thì anh em có thể thấy về phần sân của đội khách thì gần đây thì có những trận đấu thi đấu rất là thăng hoa thì anh em cùng mình xem qua những cái trận đấu này thì trắng cái sẽ đưa ra mức chấp như thế nào khi mà trận đấu gần đây nhất của phần sân của Sevilla là đối đầu với Evanzo thì Nhà cái đưa ra mức chấp cho Sevilla là 0.5 và đã thắng được kèo châu Á trong trận đấu này cũng như là anh em thấy về cái thông số như là cầm bóng cũng như đưa ra những cái cú sút và những cú sút nguy hiểm thì thuộc về phần sân của Sevilla hết ở trong cái trận đấu này cũng như uh, có 9 phạt góc thì tất cả 9 phạt góc này cũng thuộc về phần sân của Sevilla và sẽ có là ba thẻ vàng ở trong cái trận đấu này còn về cái trận đấu uh, trước đó khi mà thua 2-0 trước Kiona thì anh em thấy ở trong trận đấu này thì uh, Gela lại đưa ra mức chấp là 0.5 nhưng mà lại không ghi được một cái bàn thắng nào phần vào cái lưới của Girona ở trong trận đấu này khi mà anh em thấy cái quyền kiểm soát bóng ở trong trận đấu này thuộc về phần sân của Sevilla khá là nhiều khi mà có tung ra được 23 cú sút và kiểm soát bóng lên tới là 64% nhưng mà lại không ghi một uh, bàn thắng nào phần vào lưới của phần sân của Girona được cũng như là anh em thấy ở trong những thông số khác như là thì chỉ có là 7 phạt góc ở trong trận đấu này cũng như là ba thẻ vàng và anh em có thể xem qua khi mà hai thằng này mà chạm trán với nhau ở trong cái độ uh, ờ, lịch sử ấy thì hầu như là uh, những cái chiến thắng thuộc về phần sân của Juventus khi mà trước uh, cái năm 2015 á, thì Juventus có một trận chiến thắng ở cái lượt đi là thi đấu trên chính sân nhà của mình với tỷ số là 2-0 và sau này ở năm 2016 thì Juventus uh, lại có chiến thắng là 3-1 ở năm 2016 với tỷ số đến tới là 3-1 khi mà Sevilla dính một cái thẻ đỏ thì anh em có thể thấy hai thằng này mới gặp nhau có 5 lần ở trên cái đấu trường từ năm 2015 và trong đó là sẽ có hai chiến thắng thuộc về phần sân của Juventus và có một trận thua với tỷ số là 1-0 trước Sevilla và theo sau đó là có hai trận hòa không đều thì anh em có thể xem qua cùng mình thì ở trong những cái trận đấu này khi mà Juventus thắng với tỷ số là 3-1 ở trong cái trận đấu thì ờ, anh em thấy những cái thông số như là Phạt góc thì trong trận đấu này sẽ gồm có là 10 phạt góc cũng như là chỉ có một thẻ đỏ ờ, được đưa ra ở trong trận đấu này nhưng mà có lên tới là 8 thẻ vàng được đưa ra như là ở những cái phút muộn của trận đấu như là phút uh, ờ, 90 cộng 4. Còn về cái trận đấu gần ờ, đây khi mà tỷ số là hòa không đều thì anh em có thấy ở trong cái trận đấu này thì ở trong trận đấu này thì chỉ gồm có là 6 phạt góc cũng như là à, ba thẻ vàng được đưa ra thì có bốn phạt góc nghiêng về phần sân của Juventus và ba à, thẻ vàng được à, đưa ra cho phần sân của Sevilla thì anh em có thể xem qua những cái thông số được một cái trang web nó thống kê ở đây khi mà hàng này chạm chán nhau thì sẽ có 4 trên 5 trận đấu gần đây nhất mà hàng này chạm chán là có ít hơn 4,5 thẻ cũng như là 4 trên 5 trận đấu gần đây nhất là ít hơn 2,5 bàn thắng như anh em thấy là phần sân của Juventus hiện tại thi đấu một cách đó là bạc nhiều hơn một chút và chỉ thi đấu thăng hoa ở trong 3 trận đấu gần đây nhất với những cái chiến thắng trước những đối thủ yếu hơn đó là Lexi và cùng đó là Atalanta. Còn về cái việc mà thống kê ở ờ, những cái trận đấu hàng này thi đấu ở trên mọi đấu trường ấy, thì Ờ, YouTube cũng như là Sepla thì sẽ có 5 trên 6 trận đấu gần đây nhất là có ít hơn là 10,5 phạt góc cũng như là thằng uh, à, Sepla hay là Juventus đều có cho mình lần lượt là 4 trên 5 trận đấu gần đây nhất phần sân của Sevilla sẽ có ít hơn 4,5 thẻ cũng như là 7 trên 8 trận đấu gần đây nhất của phần sân của thằng Juventus có ít hơn 4,5 thẻ. Cũng như anh em thấy ở đây, phần sân của thằng Sevilla thi đấu gần đây rất là tốt và thăng hoa nhưng mà bên phía phần sân của Juventus thì có những trận đấu trước đó thì chỉ là từ hòa hoặc thua mà thôi vậy thì ở trong cái trận đấu này thì uh, những cái mã kèo nào sẽ là mã kèo anh em nên đầu tư cũng như là mã kèo nào anh em có thể uh, tham gia và về bờ trong trận đấu này thì sau đây Dũng sẽ đưa ra cho anh em một số những cái mã kèo để anh em có thể tham gia ở trong trận đấu này ở trong cái trận đấu này thì Dũng sẽ đưa ra cho anh em mã kèo là Juventus chấp 0.75 ở trong cái trận đấu này thì anh em cũng thấy mặc dù hiện tại cái phong độ của Juventus uh, không được tốt so với phần sân của Sevilla nhưng mà ở trong trận đấu này sẽ là thi đấu trên chính cái sân nhà của Juventus khi mà có cái lượng cổ động viên ờ, rất là đông đảo có thể ủng hộ cho phần sân của đội chủ nhà Juventus ở trong cái trận đấu này cũng như là Juventus hiện tại đang cải thiện dần cái phong độ của mình khi mà trong 3 trận đấu gần đây nhất thì đội bóng này chưa để thua và có những trận chiến thắng cách biệt lên tới là 1 đến 2 bàn thắng Cùng với đó thì anh em có thể thấy là ở trong lượt chạm trán gần đây nhất ờ, vào năm 2016 mà hai ngày chạm trán với nhau ở cái cúp C1 đã, thi phần sân của Juventus đã thắng với lên tới là tỷ số là 3-1. Chính vậy ở trong trận đấu này thì mình sẽ nghiêng về phần sân của Juventus hơn. Chính vậy mình sẽ đưa ra má kèo cho anh em tham khảo ở trong trận đấu này sẽ là Juventus chấp 0.75 và còn những các má kèo liên quan đến ờ, như là tài xỉu tài xỉu toàn trận uh, hay là tài xỉu hiệp 1 hoặc là mã kèo phạt góc hay là thẻ thì mình sẽ niêm yết sau ở trên cái uh, nhóm của Việt Dũng thì nhóm sẽ là uh, trên kênh tele a dũng soi kèo hoặc là số Zalo 0797739553 thì khi mà trận đấu sắp được diễn ra từ 10 đến 30 phút đó, lúc đó thì Dũng sẽ có những cái thông tin chính xác hơn về uh, đội hình cũng như là thông tin liên quan đến trận đấu bởi vì anh em có thể ở đây mặc dù đây là cái đội hình nhưng mà chỉ là đội hình dự kiến mà thôi chưa phải là cái đội hình chính thức hàng này sẽ thi đấu với nhau chính vậy cái từ 10 đến 30 phút trước khi trận đấu được diễn ra thì mình sẽ có những cái thông tin chính xác hơn về đội hình và thông tin liên quan đến trận đấu để đưa ra những cái má kèo nào mà là má kèo ngon ăn và chắc ăn nhất cho anh em có thể tham gia đầu tư sau và ở trong trận đấu này thì mình nghiêng về má kèo phạt góc cũng như là má kèo rẻ hơn chứ không quan tâm nhiều đến má kèo handicap bởi vì khi mà ở trên cái đấu trường lớn như là C2, C3 hay là C1 thì hầu như những cái má kèo handicap rất là khó để đưa ra những cái má nhận định chính xác chính vậy anh em à, mình khuyên khích là hãy chơi ở cái má kèo đó là má kèo phạt góc thì cũng như là hiện tại anh em chơi qua thầu qua cò thì chắc chắn là không thể chơi được má kèo phạt góc rồi à, ờ, chính vậy anh em nào mà còn muốn chơi cho mình trên mỗi trang chơi để có thể tự do tham gia đầu tư thì anh em có thể liên hệ cho Dũng để Dũng có thể hướng dẫn anh em chơi trên trang như thế nào cũng như là đầu tư ra sao để có uh, lợi nhuận nhất và anh em có thể về bờ một cách nhanh nhất thì video ngày hôm nay chúng nhận định sớm cho anh em trận đấu về YouTube cũng như đưa ra những cái thông tin liên quan đến trận đấu để anh em có thể xem và tham khảo chứ những cái thông tin hiện tại đang có chỉ là thông tin dự kiến cũng như là cái mã kèo mình đưa ra trên video này chỉ là mã kèo cho anh em tham khảo mà thôi chứ phải là mã kèo chính thức mã kèo chính thức chắc chắn mình sẽ chốt ở trong tele a cộng dũng suy kèo hoặc là số zalo đang hiện ở trên màn hình để anh em có thể tham gia đầu tư sau và video ngày hôm nay mình xin phép kết thúc uh, tại đây và hẹn lại anh em vào các video tiếp theo trên kênh việt dũng bóng đá cũng như là dũng soi kèo chúc anh em may mắn ở những cái mã kèo anh em đầu tư